Chào các con! Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về trạng ngữ chỉ nguyên nhân. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân, đấy là nêu lên lý do. Với cái từ, với cái tên gọi là trạng ngữ chỉ nguyên nhân thì chắc chắn các con sẽ thấy không khó lắm bởi vì nó sẽ đưa ra lý do. Lý do của việc hoặc tình trạng được nói đến trong câu. Vì đưa ra lý do cho nên nó sẽ trả lời cho câu hỏi vì sao nhờ đâu, tại sao hoặc một số trường hợp khác. Với những câu hỏi này có mục đích riêng của nó. Vậy cụ thể mục đích ấy như thế nào? Chúng mình cùng tìm hiểu xong chúng mình cùng tìm hiểu trong những ví dụ sau nhé. Ví dụ thứ nhất. Vì mải chơi, Hùng đã quên mất lời mẹ dặn. Trong câu này, con dễ dàng nhận ra chủ ngữ Hùng Vị ngữ đã quên mất lời mẹ dặn. Dừng ở đây cũng đã hiểu rồi. Tuy nhiên lại không hề rõ tí nào bởi vì cái ta cần biết là tại sao lại quên mất lời mẹ dặn. Bởi vì vì mải chơi cho nên vì mải chơi lúc này là trạng ngữ và được báo hiệu bằng từ vì. Cụ thể trạng ngữ này bổ sung cho câu như thế nào? Chúng mình cùng tìm hiểu và cô phân tích từng phần một nhé. Trong câu, ta thấy trạng ngữ đã bổ sung về nguyên nhân mà Hùng quên mất lời mẹ dặn. Nguyên nhân ấy có thể được đặt bằng câu hỏi Vì sao Hùng quên mất lời mẹ dặn? Như vậy, ta có thể sử dụng câu hỏi vì sao để tìm cho trạng ngữ. Ta đặt câu hỏi vì sao bởi vì nó sẽ mở đầu cho nguyên nhân bằng từ vì. Và vì mải chơi là lý do để đưa ra giải thích rõ cho bộ phận chính trong câu. Nên vì mải chơi chính là trạng ngữ chỉ nguyên nhân.